à, màu sắc của cá hôm nay ghi mình ghi lại là nhạt nhạt rồi à, nấp lọc rồi dạ, mình thể đem đi phóng xanh liền để không thôi nó chết là xui rồi rồi đầu phóng xanh nha bạn nó lọc vẫn sưởi vẫn còn chạy nè con con bên đây thì nó sung sung mình cho ăn à, red zombie mà cái đầu nó bự hơn nữa đó bạn bung mấy bạn nghe là mấy bạn cho ăn bây giờ nó bung nó sung đó. màu đẹp trâu sáng luôn bây giờ mình ờ, thả em này thôi where did I? đây là chú cá la hán mình nuôi gần một năm đúng một năm luôn đấy chú cá la hán nuôi đúng một năm luôn lúc mình mua có hai ngón tay và nó quay cái clip cho các bạn xem rồi đó đấy. sung đậu to là do mình cho ăn red zombie tôm trộn á đấy, đầu nó sẽ phì hơn to hơn rồi sáng mình cho ăn red zombie tôm trộn chiều mình cho ăn thức ăn thôi đơn giản thức ăn thì mình mua hai loại đây ăn mình mua hai loại nè nè à, mấy bạn lên mấy bạn lên mạng mấy bạn tự tìm hiểu ha mình đã nói nhiều rồi hỏi hỏi nhiều ha đây trộn lại trộn lại với nhau rồi cho cá nó ăn cá mình hôm nay là hơn bốn con tay cá mình là bốn con tay mà mình vẫn mình đang ờ, sửa chữa cái bể ờ, để mình nuôi ảnh con cá này rất là sung sung hơn con cá đỏ cắn tay bay lên có bực nước luôn đây đấy rồi ờ, vấn đề về thuốc thang thì mình đã nói những clip trước rồi mình à, cho qua nha không nói nữa đó nếu mà mấy bạn nuôi con cá bốn năm trăm ngàn thì nói như vậy đó sau khi thả xong thì mình về mình nuôi tiếp cái bể kia thì mình chia làm hai mình sẽ nuôi thêm một em la hán nhỏ nữa để mình dự phòng khi con này giống như con kia nó muốn chia tay với mình thì mình tiễn đi nữa nuôi con nhỏ kia thì cứ vậy hoài lặp mấy các bạn cứ lặp lặp hoài à, khi mà đó ấy mình đi săn lùng cá săn lùng cá thấy cá nào đẹp thì mua thì mua tầm hai ngón tay thôi đừng có mua bốn đừng mua ba ngón tay bốn ngón tay nuôi nó không có được sướng các bạn thử đi các bạn nuôi các bạn thử đi nuôi từ nhỏ đến lớn nó đã lắm rồi nó lỡ mà nó bệnh thả liền bệnh là đem vô chùa thả liền chứ không có để là cho nó chết hay là sao thấy tình trạng cá nó bị gì đó là đem vô chùa quất lên đó các bạn thấy không nói nhiều bạn nhiều bạn chê nhiều bạn nói mình này kia nọ thì mình vẫn chịu sự bình luận vẫn chịu cho các bạn nói ừ mày dở mày tệ hay gì kệ thì tôi dở tôi tệ tôi quay clip tôi đem lên youtube tôi để trên đó có những thứ tôi cần tôi coi lại thôi vậy thôi đó bây giờ sau này mình coi lại mình vẫn thấy con cá mình lúc đầu mình nuôi đầu nó bột đầu nó to cỡ đó đó con này to hơn tại vì mình cho ăn red zombie con kia mình không cho cho nên đầu nó không to bằng con này mà trâu nó không sáng bằng trâu con này sáng khi mà mình để sang cái bể ờ, xanh á sao màu nó xanh nó, nó chuyển thành màu xanh rồi video mình kết thúc tại đây xin chào tất cả các bạn chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống rồi xin chào xin chào tạm biệt hẹn gặp lại các